Xin chào tất cả các bạn thì à, trong cái video à, clip hôm nay à, mình xin chia sẻ cho bạn cách để chúng ta đầu tư như thế nào để chúng ta có nhiều cái thu nhập cũng như cái lợi nhuận trong cái game à, năm chạy kiếm tiền online này thì như các bạn đã biết thì cái game này nó hiện nay nó rất là hot trên cái mạng xã hội à, đặc biệt là cái nền tảng nền tảng ờ, YouTube và Facebook thì à, các bạn chỉ cần search chữ Ron Farm thôi ra rất là nhiều kết quả tìm kiếm thì trong cái video này mình à, xin chia sẻ cho bạn cách à, để đầu tư như thế nào cho người mới thì à, khi các bạn mới vào game á, thì à, game chỉ à, cho chúng ta có một à, cái à, ô đất thường thôi thì để chúng ta có nhiều thu nhập thì bắt buộc chúng ta phải đầu tư à thì à, chúng ta đầu tư như thế nào thì trong đây nó có bốn loại đầu tư à, đầu tư nhất là chúng ta đầu tư à, nâng cấp đất thứ hai là đầu tư trồng cây như là trồng táo nè các bạn mấy cây táo rồi đây thứ ba là chúng ta trồng tư, ờ, đầu tư nuôi bò à và thứ tư đó là chúng ta đầu tư à, nuôi gà đó, đó là bốn cái đầu tư chính à, <clears throat> thêm một cái nữa là chúng ta có thể đầu tư sinh lãi à, cái đầu tư này nó nó trong nằm trong cái à, là cái à, trang trại ngân hàng thì ở đây á là có các hạn gửi ờ, theo ờ, theo kỳ à, lãi suất nó lợi nhuận nó mỗi ngày nó cũng khác à, các bạn có thể tham khảo à, cái trang trại ngân hàng này mình sẽ giới thiệu sơ qua về cho người mới cách đầu tư à, để chúng ta chơi nông trại kiếm tiền online này như thế nào có hiệu quả thì à, trong những video trước thì mình cũng đã có khuyến khích à, các bạn nên à, các bạn mới chơi thì nên à, chúng ta à, đầu tiên khoan hả đầu tư à, đất thì à, các bạn cũng có thể đầu tư à, 48 à, ô đất thường xong rồi à, 48 đất thường thì nó không không không à, à, chi phí nó không cao rồi chúng ta có thể quay sang đầu tư đầu tiên nhất là nếu như bạn nào chơi mà không có thời gian á thì các bạn nên đầu tư táo nè tại vì một cây táo á, à, một ngày cho bốn quả nhưng mà chúng ta chỉ thu hoạch có một lần một thôi 24 giờ tức là một ngày chúng ta chỉ thu hoạch một lần à, thì à, một cây táo này á, thì nó có trị giá đầu tư là hai triệu rưỡi à, chúng ta có thể đầu tư à, full táo cũng được full thì có 12 cây chúng ta đầu tư tất cả thì có 12 cây mỗi mỗi một cây à, à, một ngày sẽ cho chúng ta thu hoạch được là um, tính ra tiền Việt Nam đồng là 60.000 đồng à, thì 12 cây này á các bạn có thể là à, thu nhập được là 720.000 đồng một ngày đó. cái tiếp là các bạn có thể đầu tư bò đầu tư bò thì nó hơi đắt hơn một tí à. thì à, mình vẫn khuyến khích các bạn là nên đầu tư táo à, rồi à, sau đó à, có thể là đầu tư đất sau cũng được thì cái bảng đầu tư á thì mình có làm sẵn rồi nè mình sẽ show cho bạn xem táo đôi táo đi kỳ um, đầu tư táo đây này các bạn ha à, số lượng nè số lượng vàng để cần mua là 50 triệu vàng à, số tiền cần nạp là hai triệu rưỡi thu nhập một ngày của một cái táo là 60 ngàn ừ, Việt Nam đồng chúng ta nha thu nhập một tháng là được 1 triệu 8 đối với hai cây tương tự hai cây thì chúng ta cần với cái số vàng cần mua là 100 triệu số tiền cần nạp là 5 và số à, thu nhập một ngày á à, thu nhập một ngày chúng ta được là 120.000 đồng một tháng thì được là 3 triệu à, à, 600 cũng như ờ, giả sử như trong cái à, cái hạt này á thì như sự bốn cây táo của mình nè à. rồi mình sẽ show các bạn xem là nhiều như thế nào đây bốn cây táo nè thì chi phí đầu tư thì các bạn à, có thể tham khảo nè số tiền cần nạp lại nhiêu đây rồi cái thu nhập một ngày là được 240 ngàn các bạn một tháng thì được 7 triệu 2 đó thì đối với bốn cây táo thì thôi nè bốn cây táo thôi là các bạn có thu nhập nhiều đó còn đất đất á, thì à, nó có à, mấy loại đất như thế theo bạn à, đất thường đất đỏ đất đen đất vàng đất tím và đất uh, ra đó. thì một loại đất mà nó có cái uh, giá trị và số tiền chúng ta cần phải nâng cấp nó khác nhau thì sử như đất thường à, chúng ta nâng cấp 48 ô thì phải tốn là 192 triệu vàng à, nó tương đương với là à, 960 ngàn đồng Việt Nam của mình à, đối với đất đỏ thì chúng ta cần phải đầu tư ờ, là à, 3 triệu 840 ngàn đồng thì full ô đất đỏ nha còn đất đen thì chúng ta phải đầu tư là 9 triệu 120 ngàn đồng thì à, à, sẽ full còn đất vàng thì chúng ta phải đầu tư là 13 triệu 200 ngàn đồng còn đất tím thì chúng ta phải đầu tư là 25 triệu 200 ngàn đồng tương tự như đất xâm ra thì phải mà 72 triệu thì ở đây mình đã đầu tư khoảng rằng phân nửa đất là đất đen rồi nè các bạn à, đắt đen là như thế nè đây thì nếu như chúng ta đầu tư mà à, full á thì đối với đất thường thì nó thu nhập ít đặc à bạn có 19.200 ngàn đồng trên ngày thôi còn đối với đất đỏ thì nó thu nhập một ngày là 96 ngàn còn đối với đất à, đen á, thì được một ngày là 288 còn đất à, vàng á, chúng ta được 576 ngàn đồng trên một ngày nha còn đắt tím á, thì chúng ta được 1 triệu 152 ngàn đồng trên ngày còn đắt xâm ra thì chúng ta được 2 triệu 880 ngàn đồng trên ngày à, thì à, đối với um, à, đất á, đầu tư đất thì các bạn phải là một ngày các bạn à, trồng hai lần à, thu hoạch kiểu mà bạn cũng phải vào thu hoạch hai lần nếu như các bạn không thu hoạch đó thì à, cái loại cây trồng chúng ta đây nè nó chính cứ để y y nguyên vậy không không có thay đổi gì hết các bạn buộc lòng các bạn phải một ngày các bạn vào à, thu hoạch thì sao các bạn trồng lại loại hạt khác trên đất này đó là thì các bạn à, mình khuyến khích luôn các bạn nên đầu tư hai cái loại này trước thứ nhất là đầu tư táo và sau đó đầu tư đất sau còn có điều kiện thì chúng ta tiếp tục đầu tư bò bò thì chúng ta đầu tư được 12 con nha và gà thì chúng ta đầu tư được hai hai chuồng thì ở đây có bảng giá này các bạn mình đã làm xong rồi ra thì hai chuồng nè một chuồng thì nó tương tự như cái táo vậy đó một cây vậy đó thì nó có thu nhập cũng y chang như một cái táo rồi à, tới à, bò thì nó hơi đắt hơn một tí đó là các bạn à, các bạn xem nè nó à, số cần ờ, số vàng càng mua là tới 80 triệu thì tương đương với 4 triệu đồng Việt Nam đồng của mình á một ngày chúng ta thu nhập được 75 ngàn so với hai triệu rưỡi thì 60 ngàn làm thì các bạn nên là đầu tư táo thì nó ngon hơn đúng không đó, tương tự như là 12 con này thì à, nếu chúng ta đầu tư 12 con thì một ngày các bạn có thu nhập là 900.000 đồng trên ngày và một tháng được 27 triệu nha đó. gà thì à, các bạn đầu tư được hai chuồng rồi một ngày nếu mà đầu tư hai chuồng một ngày các bạn thu nhập được là 120 000 đồng một tháng thì ba triệu sáu nó cũng tương tự giống như cái táo còn à, đắt thì à, nâng cấp nó cũng khá tốn do đó là các bạn nào có thời gian nên đầu tư táo ha một ngày chúng ta vô nó thu hoạch một lần một một cây về cho chúng ta 60 ngàn đồng chúng ta đầu tư 4 cây thì một ngày chúng ta cũng được là hai trăm mấy rồi đó. đó còn đắt thì bạn có thể tự tính ra nha đây mình sẽ show thử một ạc uh, ờ, top 1 cho bạn xem là master farm này đây là cái hạt đầu tư full đó các bạn đây 12 cái táo đẹp không đó đây là 12 con bò à. đây là đất à, đất trồng loại ờ, hạt thằng tài này á nó có giá trị cao nhất nè đất samra đó đó thu hoạch à, được là 650 ngàn vàng đấy hai chuồng gà cũng full hết nói chung là những hạt top ờ, đa số ờ, top về đã đầu tư rằng full full hết rồi đa số là full hết rồi mà ừ, các bạn có thể tham khảo thì mình ờ, nói tóm lại trong video này mình khuyến khích các bạn nên là có điều kiện thì các bạn nên đầu tư táo trước rồi sau tới đất còn nếu các bạn nào không có thì các bạn có thể à, à, chơi thử đó là chúng ta đầu tư tất cả 48 mô đất thường thì nó tầm khoảng 900 mấy mình đó à đi nhìn ISO nè đất nè đối với đất thường á, thì chúng ta đầu tư nó 960.000 đồng nha là full 48 ô sau đó các bạn ờ, có thu nhập rồi đó các bạn ờ, thấy nó ổn rồi các bạn từ táo rồi trong cái video này mình chỉ ờ, nói chung là mình chỉ chia sẻ cho bạn cách đầu tư như thế nào thôi còn các loại đầu tư thì ờ, trong những video trước mình cũng có làm rồi à, hôm nay thì mình làm lại cái video chia sẻ cho các bạn ờ, mới à, nên đầu tư về trước khi vào à, khi chơi game này thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video chia sẻ của mình các bạn nhớ đăng ký kênh để mình làm những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo cho bạn à, nhớ đăng ký kênh like à, để mình có động lực làm những video tiếp theo các bạn à, một lần nữa xin à, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video chia sẻ của mình à, chúc các bạn kiếm thật nhiều tiền từ cái em à, nông trại kiếm tiền online drone farm này à, một lần nữa xin à, cảm ơn các bạn à, xin chào tất cả các bạn